khắp mười phương cung dường ngôi tam bảo thể trọn đời giữ đạo theo tư tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố chi tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê trong quay về bờ giang.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 theo hành nguyện của các ngài quang giáng nơi đàn tràng chứng minh và gia hộ cho chúng con cùng nương ngoài lực của đức bổn sư thích ca mâu ni bạch thỉnh hết thầy chư chúng đã phát tâm bồ đề chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thầy chư vi quý thần vì lợi ích của mình khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì nương ngoài lực phật theo lời thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con ờ, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 11 năm Tân Sửu, đệ tử chúng con được sự cho phép trên sư phụ cùng sự cắt cử của chư tăng, cũng như thể theo lời thỉnh cầu giới pháp của hàng Phật tử tại gia. Nay chúng con xin được tác lễ truyền bắt quan trai giới cho các Phật tử thiện nam tín nữ hiện diện tại đạo tràng, cũng như toàn thể quý Phật tử đang theo dõi chương trình qua các trang truyền thông của chùa. Từ nơi lòng thành kính tam bảo và tâm mong cầu giới pháp của chúng con, xin được sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, sự ngộ của hết Thầy chư vị chư thiên, thiền thần hộ pháp, khiến cho các Phật tử thiền nam tín nữ tham gia khóa lễ truyền bắt quan trai giới ngày hôm nay, được thọ nhân giới pháp đầy đủ công đức đời đời kiếp kiếp nhân đây mà thành tiểu đạo Bồ Đề. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thượng gia hộ Bồ Tát Ma Tát. cung thỉnh Đại Đức Giới Sư an tọa nơi giới tòa. Xin mời quý Phật tử cùng gia đình đang theo dõi qua mạng trực tuyến đồng quỳ gối, chắp tay trang nghiêm hướng về Đại Đức Giới Sư để dâng lời thỉnh, cầu thỉnh giới.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 chúng con cũng thật hạnh phúc vì được Sư Phụ cho phép tổ chức khóa tu bát quan trai giới qua mạng trực tuyến để hàng Phật tử được hướng tâm tu tập. Giờ đây, chúng con một lòng tha thiết hướng về Tam Bảo, hướng về Đại Đức Giới Sư, cầu thỉnh Đại Đức Giới Sư chuyển trao giới Pháp cho chúng con được tu tập một ngày một đêm thanh tịnh. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giới Sư. Sa-du, sa-du,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 Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thiện nam, tín nữ, hiện diện tại Đạo Tràng, cùng toàn thể quý Phật tử đang theo dõi chương trình truyền bắt quan trai giới trực tuyến trên các trang truyền thông của Chùa. À, xin mời toàn thể quý Phật tử cùng gia đình chúng ta đồng an tọa. Hôm nay, ngày mùng 8 tháng 11 năm Tân Sửu là ngày tu tập bắt quan trai giới thường kỳ của chùa. Sư Bảo Nhiệm được sự cho phép trên Sư Phụ cùng sự cắt cử của Chư Tăng làm giới sư truyền giới trong khoa lễ ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho Sư Bảo Nhiệm gửi lời chúc tới toàn thể quý Phật tử và gia đình lời chúc sức khỏe an lành, chúc cho đại chúng có một ngày tu tập bắt quan trai giới được trọn vẹn công đức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chùa chúng ta đã nhiều năm tổ chức các khóa tu tập bắt quan trai giới và chắc rằng những ai là Phật tử thuận thành tu tập theo chùa à, lâu năm thì đều hiểu phần nào về ý nghĩa và công đức của à, ờ, ngày tu tập bát quan trai giới. Thế nhưng bên cạnh đó thì cũng có nhiều các Phật tử mới à, bén duyên với Phật Pháp, mới bắt đầu tu tập giới bát quan trai. À, cho nên trong mỗi khóa lễ truyền giới bát quan trai thì các sư đều giảng qua về ý nghĩa và công đức của bát quan trai giới. Bây giờ, trước khi vào truyền giới, thì Sư Bảo Nhiệm xin uh, giảng về, xin chia sẻ về ý nghĩa uh, và công đức của giới bát quan trai. Kính thưa đại chúng, bát quan trai giới là một cụm từ Hán Việt. Chữ bát có nghĩa là tám quan là cửa ải ờ, chúng ta thường nghe như từ hải quan đấy là cửa ải trai có nghĩa là thanh tịnh à, giống như là chúng gì chúng ta gì à, ăn các cái quán quán tiệm tiệm uh, tiệm trai uh, tiệm chay ấy. đó trai là thanh tịnh à, còn giới có nghĩa là những phép tắc những quy định những cái điều uh, răn cấm thì bắt quan trai giới hiểu một cách đơn giản là tám cái cửa ải để ngăn chặn các pháp bất thiện, làm tăng trưởng những pháp thiện, những phần thanh tịnh trong tâm của mỗi chúng ta. Do quý Phật tử còn gia duyên ràng buộc, chưa thể đi xuất gia được như quý Thầy, cho nên Đức Phật từ bi chế tám giới của ngày tu tập bát quan trai để chúng ta thực tập giữ gìn nhằm gieo hạt giống xuất gia, chủng tử thánh ở trong mỗi chúng ta. Quý kính thưa quý Phật tử, quý Phật tử đang tu tập giới bắt quan trai, tức là đang học theo lối sống của người xuất gia. Thực tập giữ gìn những giới điều mà người xuất gia giữ gìn, tức nhưng ở đây chỉ là thực tập thôi, chứ không phải là giữ gìn đầy đủ Kính thưa quý Phật tử, sau đây Sư Bảo Nhiệm xin kể đại chúng nghe một câu chuyện về à, công đức nhờ tu tập giới bát quan trai. Câu chuyện này được à, một vị thánh A-la-hán nhưng là một tỳ kheo ni, à, tức là một người nữ xuất gia trong giáo pháp của Phật và chứng quả A-la-hán. vị thánh A-la-hán này kể lại câu chuyện về chính tiền kiếp của mình. Sau khi Ngài chứng được quả A-la-hán thì Ngài biết được tiền kiếp và Ngài kể câu chuyện tiền kiếp của mình à, để cho đại chúng cùng nghe. À, sư xin được kể câu chuyện như sau. Vị thánh nữ bắt đầu câu chuyện kể trong kinh thành Banhumati vào ngày rằm Đức vua Banmuha thọ trì bát quan trai giới rồi giữ gìn bát quan trai giới. Ở thời kỳ ấy, tôi là một người tớ gái, tên là Kumha Dasi trong kinh thành Banhumati. Tôi được biết Đức vua Banhuma cùng các quan trong triều đều thọ bát quan trai giới trong ngày giới hàng tháng, rồi giữ gìn giới bát quan trai. Nên tôi nghĩ rằng Đức vua và quần thần nghỉ các việc triều chính để thọ bắt quan trai giới trong ngày giới hàng tháng. Chắc hẳn bắt quan trai giới ấy có quả báo tốt lành, nên mọi người đều oan hỷ thọ trì như vậy. Tôi đã suy xét với trí tuệ thấy rõ, biết rõ, đúng đắn rằng con người nghèo khổ sống trong đời đầy khổ não và chúng sinh trong bốn cõi ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula lại càng phải chịu quả khổ nhiều hơn. Nên tôi phát sinh thiện tâm, phát khởi uh, tâm lành, thọ trì bắt quan trai giới, có tám điều giới, rồi giữ gìn được trọn vẹn. Trong thời kỳ Đức Phật ca diếp ra đời, sau khi tôi chết, Đại Thiền Nghiệp giữ gìn giới bắt quan trai cho quả tái sinh là một thiên nữ đẹp, xinh đẹp trong cõi trời tam thập tam thiên, tức là cõi trời 33. Ở trong một lâu đài nguy nga tráng lệ, cao một do tuần và có một trăm nghìn thiên nữ hầu hạ Tôi đã từng là chánh cung hoàng hậu của vua trời Sắc Ca trong 64 kiếp vua trời liên tiếp. Khi tái sinh xuống cõi người, tôi cũng từng là chánh cung hoàng hậu của Đức vua Chuyển Luân Thánh Vương trong 60 đời vị vua liên tiếp. Đó là quả báo nhờ tu tập bắt quan trai giới và giữ gìn giới bắt quan trai trọn vẹn trong một ngày một đêm. Vị Thánh Nữ kể tiếp, nhờ công đức tu tập bắt quan trai giới và giữ gìn giới trọn vẹn trong một ngày một đêm mà tôi được các thứ tài sản đầy đủ như xe cọ gồm có các loại xe, xe ngựa, xe voi, vân vân. Về vải vóc thì đầy đủ các loại vải tơ lụa, rồi các loại lông thú, ờ, vân vân, toàn các thứ vải tốt. Về tài sản khác thì có vô số các vàng bạc, ngọc ngà, châu báu. Tất cả những thứ đó đều do công đức tu tập bát quan trai giới và giữ gìn trọn vẹn bắt quan trai giới trong một ngày một đêm của tôi. Sau đó vị thánh nữ kể tiếp, Nay đến thời Đức Phật Thích Ca ra đời, tôi được tái sinh làm người trong một gia đình à, phú hộ. Lên 7 tuổi, tôi xin mẹ đi xuất gia. Sau khi xuất gia được nửa tháng, thì tôi chứng quả A-la-hán, thành tựu được Niết Bàn, chấm dứt sinh tử luân hồi. Kể từ khi tôi tu tập thọ trì bắt quan trai giới, rồi giữ gìn bắt quan trai giới trọn vẹn trong một ngày một đêm, cho đến kiếp chót này, đã trải qua 91 đại kiếp của trái đất. Trong vòng sinh tử luân hồi, suốt khoảng thời gian ấy, tôi không hề bị sa đọa vào bốn đường ác. Đó là do nhờ công đức thọ trì bắt quan trai giới và giữ gìn giới bắt quan trai trọn vẹn của tôi. Đấy, kính thưa đại chúng, đấy là câu chuyện của vị Thánh A-la-hán ở ờ, thời Đức Phật kể lại tiền kiếp của mình. Nhờ công đức tu tập bắt quan trai giới mà à, Ngài đã được rất nhiều phước báu, thường được tái sinh ở trong cõi người, cõi trời và làm à, những bậc tôn quý ở trong cõi người, cõi trời với đầy đủ các vật dụng. Kính thưa đại chúng, ở đây chúng ta nghe về công đức tu tập bát quan trai giới của vị thánh nữ này chỉ có một ngày một đêm mà công đức lớn như vậy nhiều người sẽ phát sinh ra tâm nghi ngờ, đúng không? Đó. Nhưng thực ra chúng ta phải biết ở đây là sự khác biệt là ở chỗ dụng tâm tu tập bát quan trai giới. Thì trước khi vì thánh nữ này trong tiền kiếp thọ bắt quan trai giới để tu tập thì ngài nàng tư duy rằng sao đức vua và quần thần nghỉ việc triều chính để tu tập bát quan trai giới, chắc hẳn giới bát quan trai phải có công đức thủ thắng vi diệu lắm. Đấy, tức là nàng rất tin, rất tin vào cái công đức thủ thắng mà giới bát quan trai mang lại. Đấy là thứ nhất. Thứ hai, nàng với trí tuệ tư duy về khổ của cõi người, kiếp người, nhất là trong kiếp ấy nàng là một người tớ gái tức là một người ở thì có rất nhiều cái nỗi khổ khi nàng tư duy nỗi khổ đó rồi nàng lại tư duy đến nỗi khổ của các chúng sinh ở nơi địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó atula nàng tư duy như thế và phát khởi đại thiện tâm rồi thọ trì bắt quan trai giới như vậy là đã dùng trí tuệ, có tư duy, có thẩm sát, rồi mới thọ giới. Khi thọ giới rồi thì sao ạ? Nàng giữ gìn giới rất trong sạch. Ở đây giới bắt quan trai thì có rất là nhiều cái điều khó giữ hơn năm giới của người Phật tử tại gia. Đó, thế nhưng nàng đã giữ rất trọn vẹn, trong sạch trong một ngày một đêm. Đấy, cho nên công đức mới được lớn như vậy. Thì ờ, tiếp theo sư ông xin kể cho đại chúng cùng nghe một câu chuyện nữa về công đức thọ trì bắt quan trai giới và giữ gìn bắt quan trai giới mang lại. Câu chuyện như thế này, à, có 500 đạo sĩ thì do thời xưa ở đất nước Ấn Độ người ta rất sùng đạo cho nên họ thường là khi ở tại gia đến một độ tuổi nào đấy thì họ sẽ đi tu tập à, có thể là theo đạo Phật hoặc là gì theo bất kỳ đạo nào ở đạo, Ấn Độ ngày xưa thì có 90 thứ 96 thứ ngoại đạo và ở đây là 500 vị đạo sĩ này không phải là người tu trong Phật pháp họ đi tìm đạo đi tu tập và lạc đến một khu rừng. Thì ở khu rừng đó họ dừng lại dưới tán của một cây đa lớn. Thì vị đạo sĩ trưởng mới tư duy như thế này. Cái cây đa lớn như thế này chắc hẳn sẽ có vị chư thiên chư thần nào trú ngụ ở đây. Ta thử xin thành tâm xin vật thực nước uống xem thế nào thì sau đó vị đó cũng thành tâm chắp tay à, hướng đến cây ra và bạch xin vị chư thiên nào ở cây ra thì cho chúng tôi xin ít vật thực. Chúng tôi lạc đường nên đến chỗ này. Thì liền tức khắc vị chư thiên ở cây ra đấy mang đầy đủ vật thực đến cho 500 vị đạo sĩ ăn, đầy đủ. Sau đó vị đạo sĩ trưởng lại xin nước uống thì được nước uống. À, rồi các vị mới tư duy như thế này. Vị chư thiên ở cây da này có oai lực như vậy. À, ta rất muốn diện kiến vị này. Thì khi mà 500 đạo sĩ, vị đạo khí, sĩ cựa trưởng khởi nghĩ như thế vậy, thì vị chư thiên liền hiện ra trước mặt 500 vị đạo sĩ. Thì lúc đó vị đạo sĩ trưởng mới hỏi vị chư thiên rằng Này vị thiên nam, Ngài có nhiều phước báu, có nhiều oai lực Tiền kiếp Ngài đã tạo phước thiện nào mà nay Ngài có nhiều oai lực như vậy? Vì thiên nam có vẻ e thẹn, mắc cỡ, mắc cỡ vì phước thiện ít ỏi nhỏ bé của mình nên không muốn trình bày cho nhóm đạo sĩ biết. Nhưng nhóm đạo sĩ này vẫn khẩn khoản năn nỉ hỏi, nên vị thiên nam không còn cách nào khác liền kể câu chuyện của mình. Thì vị thiên nam kể câu chuyện như sau. Kiếp trước tôi là một người nghèo khổ, đi làm thuê, làm mướn để nuôi mạng sống qua ngày. Một hôm tôi đến nhà phú ông cấp cô độc, tức là ông Đức ông mà chúng ta đang thờ ở bên Thánh Điện đấy. À, xin làm thuê à, cho gia đình ông cấp cô độc. Khi đến ngày giới, phú hộ cấp cô độc từ chùa Kỳ Viên trở về hỏi các người trong nhà rằng hôm nay là ngày giới bắt quan trai. Có ai nói cho người làm công mới đến hôm nay biết không? Tức là cái vị này thì mới đến à, xin việc và nhận được được nhận vào làm trong nhà ông cấp cô độc. Thì ông cấp cô độc từ chùa Kỳ Viên nhận giới bắt quan trai từ chùa Kỳ Viên trở về thì mới hỏi những người làm của mình rằng có ai nói cho người làm công mới hôm nay biết rằng hôm nay là ngày tu tập giới bắt quan trai không? Vì ở trong gia đình ông cấp cô độc ấy, thì vào ngày bắt quan trai giới, hàng trăm nghìn người ở trong nhà ông làm thuê. Nhà ông rất giàu, rất to, rộng. Đấy. Thế nhưng hàng trăm, hàng nghìn người làm thuê cho nhà ông ấy, vào ngày giới bắt quan trai đều nghỉ làm hết, ông cho nghỉ làm hết, không phải làm gì cả chỉ có nấu ăn thôi. Đấy. Thế thì ông cho nghỉ như vậy và ông cho đến tịnh xá, thỉnh Phật, truyền bắt con trai giới, nghe Pháp, rồi về nhà giữ gìn giới bắt con trai, không phải làm gì. Đó. Thế thì à, người làm công trong nhà mới nói rằng hôm nay thì à, không ai nói cho người làm công mới biết là ngày bắt quan trai giới cả. Thế thì ông Phú Hộ cấp cô độc mới bảo rằng chiều nay chỉ nấu cơm cho một mình người làm công mới ấy mà thôi, còn lại tất cả mọi người trong nhà đều thọ trì giới bát quan trai nên không cần phải nấu cơm. Đấy, tức là ông bảo rằng là do cái người làm công mới đấy ờ, do người làm công mới đến này này là không biết hôm nay là ngày giới bắt quan trai cho nên ờ, anh ấy đi làm thì chỉ nấu cơm cho một mình anh ấy đi làm thôi còn tất cả mọi người thì không phải nấu cơm thế thì ờ, vị thiên nam mới kể tiếp rằng tôi à, chính là người làm công ấy hôm đấy khi đi làm về tôi thấy trong nhà ngoài ngõ đều yên tịnh, vắng lặng, không ồn ào như mọi hôm. Và có một người giúp việc mang cơm đến cho tôi. Tôi mới hỏi người giúp việc rằng vì sao hôm nay trong ngoài yên tĩnh vắng lặng như vậy mà chỉ có một phần cơm của tôi được mang lên. Chẳng hay có phải hôm nay mọi người dùng cơm xong và đi nghỉ hết rồi không? Thì người đem cơm mới trả lời rằng không phải như vậy, hôm nay là ngày thọ trì bắt quan trai, giới. Mọi người trong gia đình của ông Phú Hộ từ ông chủ, phu nhân, các con cho đến người làm công, kể cả các cháu nhỏ trong gia đình, đều thọ trì và giữ gìn giới bát quan trai. Mọi người đều tìm nơi thanh vắng, yên tịnh để giữ gìn giới và thực hành thiền định, kinh hành. Nên chỉ có một mình anh là đi làm và chỉ có một mình anh là ăn cơm chiều thôi. Lúc đó người làm công mới này, tức là vị thiên nam đấy, trong tiền kiếp của vị thiên nam, mới nghĩ rằng mọi người trong nhà từ lớn đến bé ai cũng tu tập giới bắt con trai, cũng giữ gìn giới bắt con trai. Chẳng lẽ một mình ta không tu tập giới bắt quan trai hay sao? Vì vậy, Ờ, vị thiên nam mới trong tiền kiếp của vị thiên nam mới phát khởi tâm rằng vậy thì tôi cũng giữ gìn giới bát quan trai đấy rất là hay đúng không thế thì vị thiên nam này mới đến không ăn cơm nữa đến gặp ông cấp cô độc mới nói với ông cấp cô độc rằng thưa với trưởng giả cấp cô độc tôi thấy mọi người đều giữ gìn giới bắt quan trai vậy tôi cũng xin giữ gìn dưới bắt con trai. À, thế thì à, sau đó thì ông cấp cô độc mới dẫn vị thiên nam đến à, gặp Đức Phật nhận giới bắt con trai. Khi về thì vị thiên nam này giữ gìn giới bắt con trai rất trong sạch. Tối hôm đấy thì uh, vị uh, uh, người làm công mới này này, tức là tiền thân của vị thiên nam đấy, do buổi chiều đi làm thì ngấm lạnh, cho nên tối đến thì bị bệnh phong, đó. cho nên uh, bệnh tình thì rất là nặng. Thế ông cấp cô độc mới đến hỏi han và ông cấp cô độc mới bảo vị ấy rằng à, anh hãy uống thuốc vào. Ông cũng đưa thuốc cho vị ấy uống và à, mang cháo đến cho vị ấy ăn. Thế tiền thân của cái vị thiên nam này mới hỏi rằng thế trong nhà có ai uống thuốc không? Thế ông cấp cô độc mới trả lời là hôm nay không ai uống thuốc cả. À, thế thì vị này mới bảo rằng là như vậy con cũng không uống thuốc. Đấy, con không uống thuốc mà con cũng không ăn cháo. Đấy, thế thì ông cấp cô độc mới thấy như vậy, cũng bảo, khuyên bảo. Nhưng mà vị này nhất quyết là con xin giữ gìn bát quan trai giới được trọn vẹn. Cho nên con sẽ không ăn cháo uống thuốc. Đấy, thế thì do cái bệnh tình nó càng nặng hơn, cho nên ngay trong đêm hôm đấy thì vị này bỏ thân. Khi bỏ thân thì vị này tái sinh là một vị thiên nam ở cái gốc cây đa đấy và có oai lực như vậy. À, chúng ta thấy công đức của bát quan trai giới có lớn không ạ? Vâng. Đấy, kính thưa quý Phật tử, giới bát quan trai thì không phải đến thời nay chúng ta mới tu tập mới có, mà ngay thời Đức Phật còn tại thế, à, các Phật tử thời đấy đã tu tập giới bát quan trai rất là à, rất là đông, rất là tinh nghiêm. Đó, như gia đình ông cấp cô độc này, gia đình bà Visakha, rồi đến như hoàng hậu Mạt Lợi là vợ của vua Ba Tư Nặc rồi vợ chồng à, đức vua Bình Sa, bà hoàng hậu Vi Đờ Hy, Vi Đờ Hy đều tinh nghiêm tu tập giới bát quan trai. Và do cái sức giáo hóa của Đức Phật thời đấy, cho nên vào ngày giới bát quan trai hàng tháng thì mọi người đều không làm gì cả, chỉ đến tịnh xá, nghe Pháp, nhận giới, rồi về nhà tu tập thiền định. Đó, và kinh hành, tìm một nơi thanh vắng, giống như gia đình ông cấp cô độc mà vừa nãy trong câu chuyện đấy Đó. Rồi không những thời Phật Thích Ca chúng ta mà các thời Đức Phật trước, như thời Đức Phật Ca Diếp trong câu chuyện à, lúc nãy đấy, câu chuyện trước, thì là câu chuyện thời Đức Phật Ca Diếp. Ừ, các Phật tử thời đấy cũng tu tập giới bắt quan trai và giữ gìn giới bắt quan trai tinh nghiêm. Ờ, Đức vua ờ, của kinh thành Buhamati ấy, thì cũng à, giữ gìn giới bắt con trai và nghỉ cả việc triều chính để giữ gìn giới bắt con trai. À, vì vậy, chúng ta hôm nay tu dở tập giới bắt con trai thì đừng tam công tiếc việc nhé, à, chịu khó à, thu xếp công việc. Những việc nào không cần kíp, không gấp gáp thì chúng ta để lui lại hôm sau. Đặc biệt là do tình hình dịch Covid này, chúng ta không về chùa để tu tập được, thì việc tinh nghiêm giữ gìn giới ba con trai rất là quan trọng. Bởi vì ở tại gia thì nó có nhiều gia duyên, nhiều khi chúng ta lại tiếc công, tham công, tiếc việc, rồi lại còn gì? Nhiều cái duyên như là tivi, sách báo, rồi anh em, bạn bè, điện thoại, rất là nhiều thứ. Cho nên việc tu tập bát quan trai cũng khó khăn hơn là khi về chùa tu tập. Vì vậy, à, trên Sư Phụ và Chư Tăng thì rất mong muốn mọi người đều dành ngày hôm nay à, thu xếp công việc, à, nghỉ ngơi để tu tập giới bát quan trai, chăm chỉ nghe Pháp, rồi dành thời gian tu tập thiền quán, kinh hành, tụng kinh để công đức của ngày bắt quan trai giới được trọn vẹn nhé. Kính thưa quý Phật tử, giới bắt quan trai thì gồm có tám điều giới, tức là tám chi phần. Giới thứ nhất là không được sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không dâm dục, thứ tư không nói dối. Thứ năm, không uống rượu. Thứ sáu, không đeo chuối anh lạc, tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Thứ bảy, không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt, đẹp, không làm trò nhạc, ca múa và cố ý đi xem nghe. Thứ tám là không ăn phi thời. Kính thưa đại chúng, về giới thứ nhất, không sát sinh. Không sát sinh, chứ sát ở đây có nghĩa là gì? Sát có nghĩa là giết hại mạng sống thì gọi là sát. Sinh là những chúng hữu tình, có tình thức thì gọi là sinh. Không sát sinh tức là chúng ta không giết hại các cái chúng hữu tình. Ở đây trong giới này thì nói sao ạ? Trên thì từ chư tăng à, chư phật này thánh chư thánh này chư tăng này à, phụ mẫu tức là những chúng sinh bậc cao dưới thì cho đến bò bay máy cựa vi tế côn trùng à, chúng ta cũng không được cố ý giết hại chúng ta giết hại thì có nhiều cách đúng không ạ ví dụ dùng các vũ khí rồi gì dùng tay chân rồi dùng thuốc độc, vân vân. Và chúng ta không được giết hại, không được bảo người khác giết hại. Ví dụ như chúng ta không có giết hại nhưng chúng ta ra ngoài chợ bảo người ta là giết cho tôi con vật này, con vật kia cũng không được. Nếu bảo như thế cũng phạm vào tội sa sanh. Không khen ngợi tùy hỷ với việc sát sinh. Ví dụ, chúng ta thấy người nào uh, làm nghề giết hại mà giỏi, ví dụ như làm thịt lợn, họ có nhiều cách mà chúng ta khen ngợi thì đó cũng phạm vào cái lỗi này. À, cho nên cũng không được tùy hỷ với việc sát sanh. Kính thưa quý Phật tử, đối với người xuất gia thì Đức Phật dạy giới không sát sanh này rất là tinh nghiêm, rất chi tiết. Người xuất gia nếu uống nước ở các nguồn nước tự nhiên ấy, à, thì đều phải dùng túi lọc. Để làm gì ạ? Để không uống phải các con trùng trong nước. Đó, rất cẩn thận. Thì ở đây có câu chuyện như thế này. À, vào thời Phật tại thế đấy, năm đó là cái mùa cuối mùa an cư, thì à, có hai vị tỳ kheo một vị lớn tuổi, một vị trẻ tuổi. Thì hai vị này sau mùa an cư thì về thăm Phật. Trên đường đi về trải qua rất nhiều sông suối, ao hồ, nhưng do mùa hạ cho nên tất cả sông suối ao hồ đều cạn hết. Hai vị rất là khát nước. Thế thì một vị mới bảo rằng, à, vị lớn mới bảo rằng là thôi à, hai vị mới đi đến một cái đoạn suối thì thấy còn một vũng nước thôi. Vũng nước đấy ở trong vũng nước thì lại thấy các cái con trùng ở trong nước. Bởi vì chỉ còn một vũng nước thôi mà các con trùng ở trong nước. Thế vị lớn mới bảo rằng là gì? Thôi không ai thấy đâu. Mình cứ uống nước cho no nê rồi mình giữ, giữ gìn mạng sống mình gặp Phật. Đó. Thế còn cái vị nhỏ, vị trẻ thì mới nói rằng là gì? Tôi thì tôi quyết định dù chết tôi cũng không phạm giới của Phật uống nước này để mà sống. Vì uống nước này thì trong nước có trùng, mà hai vị này thì không mang túi lọc theo. Mà kể cả mang túi lọc thì cũng không có uống được là bởi vì còn mỗi một vũng nước. Nếu mình uống hết nước đấy rồi thì các con trùng nó sẽ chết. Cho nên hai vị này, một cái vị nhỏ quyết định không uống. Thế cái vị lớn thì uống nước. À, uống nước rồi uống no nước no nê. Sau đó hai vị này đi, đi một đoạn cũng khá xa thì cái vị nhỏ, vị trẻ đấy do khát nước quá mà chết. Còn vị lớn à, sau khi à, từ bỏ à, để cái xác của vị nhỏ trẻ lại thì liền đi về gặp Phật. Về gặp Phật thì ông khóc lóc. À, Thầy mới kể, ông kể lại câu chuyện cho Phật nghe. Con thì có hai anh em, đấy, đi về như một em con thì nó chết rồi à, sư đệ của con thì nó chết rồi vì con bảo sư đệ con là à, uống nước đi mà về gặp phật à, thế nhưng mà sư đệ con thì không nghe cái con thì con uống nước con về gặp phật rồi thế lúc đấy thì đức phật mới nói rằng đức phật mới chỉ vào cái vị thiên nam đứng bên cạnh của cái đứng, đứng, đứng bên cạnh phật ấy mới nói rằng là gì ông hãy nhìn vị thiên nam có hào quang rực rỡ oai đức này đấy chính là sư đệ của ông đấy ông là kẻ ngu si ông là người ngu si ờ, không giữ gìn giới pháp của ta thì dù cho ông có về gặp ta thì cũng như là không thấy ta còn sư đệ của ông ấy, do giữ gìn giới của ta tinh nghiêm cho nên sau khi chết được sinh về cõi trời và đến gặp ta trước cả ông rồi. Đấy, thì sau đó thì cái vị à, à, tỳ kheo này rất là hổ thẹn, à, rất hổ thẹn và sám hối trước Phật. Đấy. Thế qua câu chuyện đấy chúng ta mới thấy rằng sao ạ? Trong giới của Đức Phật, đối với người xuất gia thì Đức Phật chế cái giới sát sinh này rất là tinh nghiêm. Những cái loài vi tế côn trùng nhỏ cũng không được giết. Đó. Mà phải có từ lòng từ bi bảo hộ mạng sống cho chúng. Ví như ví như câu chuyện trong câu chuyện vừa rồi, vị tỳ kheo trẻ đấy quyết định không uống nước để cái vung nước đấy lại cho các con vi khuẩn trong nước họ nó sống, nó có môi trường để nó sống. Đấy. Thế thì quý Phật tử chúng ta hôm nay học hạnh của người xuất gia một ngày một đêm cũng phải giữ gìn giới này cho được tinh nghiêm nhé chúng ta không được giết hại uh, dù là các con vật nhỏ như muỗi mòng hay là kiến cũng không được giết nha. Giới thứ hai của ngày tu tập bát quan trai giới là giới không trộm cắp. Đối với người xuất gia thì à, Đức Phật dạy là sao ạ? Người xuất gia thì cắt ái Ờ, từ bỏ các thứ tài sản, từ bỏ gia đình để xuất gia. Đấy, tức là dù có nhà cao cửa rộng, vàng bạc châu báu đều phải bỏ hết. Uh, chẳng ai đi tu mà lại gì ôm theo tài sản để đi tu cả. Đó, cho nên à, ờ, chỉ trừ gì? Đấy là sư đang nói những người chân thật tu hành. Chân thật tu hành thì không bao giờ à, gì à, đi tu mà mang theo tài sản đi theo đi xuất gia. Đấy. Cho nên đối với người xuất gia thì tài sản của mình còn phải xả bỏ, huống chi là nghĩ đến việc trộm cắp tài sản của người. Đúng không ạ? Đấy, vì vậy mà à, người xuất gia thì Đức Phật à, chế cái giới đối với giới trộm cắp của người xuất gia thì rất là khắt khe. Đó. Người xuất gia nếu ăn trộm tài sản mà số tài sản đấy lớn bị quan, vua quan truy xét thì đối với tội đấy ở trong tăng chúng cũng sẽ bị trục xuất ra khỏi tăng chúng. Gọi là gì? Phạm vào tội ba la di. Tội này không được ở chung với tăng nữa. Đấy, tội trộm cắp rất là nặng. Đấy. Cho nên hôm nay ờ, chúng ta Ờ, tu tập giới bắt quan trai thì chúng ta cũng phải giữ gìn giới này cho được trọn vẹn nhé. Và chúng ta biết công đức của cái người tớ gái trong câu chuyện lúc nãy đấy được nhiều thứ tài sản, quyền cao, uh, tài sản uh, rồi gì uh, vàng bạc châu báu vải vóc các thứ nó đều là nhờ giữ gìn tinh nghiêm cái điều giới này vậy không trộm cắp, không tham đắm tài sản. Đó. Rồi giới thứ ba của người tu tập bắt quan trai giới là giới không dâm dục. Thì ờ, bình thường chúng ta giữ năm giới thì gì ạ? Chỉ là không có tả dâm thôi. Nhưng hôm nay chúng ta tu tập giới bắt quan trai thì phải giữ gìn tinh nghiêm hơn, tức là không có làm việc dâm dục. Dâm dục là nhân mà dẫn chúng ta vào luân hồi sinh tử. Muốn thành tựu được giải thoát thì trước phải đoạn cái nhân dân dục này. Vì vậy mà người xuất gia sống từ bỏ gia đình, sống công không gia đình, thực tập thiền quán để đoạn trừ tâm tham dục. Hôm nay, quý Phật tử tu tập ngày bắt quan trai giới cũng phải giữ gìn tinh nghiêm giới này nhé chúng ta không uh, làm chuyện dâm dục kể cả đó là đối với là vợ hay chồng của mình cũng không và uh, tốt nhất là chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ ngủ riêng giường nha ngủ riêng ra nhá một ngày thôi nha rồi giới tiếp theo của ngày bắt quan trai giới là giới không nói dối trong giới không nói dối này thì có bốn chi phần. Chi phần thứ nhất là không nói dối. Không nói dối tức là sao? Là không nói những cái điều sai sự thật. Có thì nói rằng không, không thì nói có, đúng thì nói sai, sai thì nói đúng. Đấy là không nói dối, đấy là nói dối nha. Và chúng ta không nói, không nói dối như vậy. Rồi, thứ hai, nói theo dệt Chi phần thứ hai là nói theo dệt. Nói theo dệt tức là sao? Có ít thì nói thành nhiều, theo hoa dệt gấm, rồi nói những từ hoa mỹ làm khơi dậy cái tâm dục của uh, chúng sinh. Đó. Chúng ta hôm nay giữ gìn giới ba con trai cũng giữ gìn cái chi phần này. Giờ chi phần thứ ba là không nói lưới hai chiều không nói lưỡi hai chiều tức là đến người này thì nói xấu người kia đến ngồi người kia thì nói xấu người này à, làm chia rẽ hòa hợp của họ đó thì hôm nay chúng ta cũng giữ gìn tình nghiêm nhé giới thứ tư là không nói lời ác khẩu à, lời ác khẩu tức là những lời nói cay độc cay nghiệt nguyền rủa người khác. Nhiều khi mình à, chửi mắng nguyền rủa người khác mà người ta nghe đến ờ, khổ não, đến phiền não, đến gì? Có nhiều người nghe nguyền rủa mà học máu. À, tức là có những cái những cái lời à, châm biếm à, hoặc những lời nói sóc xoáy mà làm người khác tức học cả máu. Đấy, thì hôm nay chúng ta cũng phải giữ gìn nhé. Người mà phạm vào cái giới nói dối này quả báo nếu phạm nặng vào cái nghiệp nói dối quả báo rất là nặng à, chết thì đọa vào địa ngục hết tội địa ngục rồi thì tái sinh làm loài ngạ quỷ à, hết loài ngạ quỷ nghiệp bằng ngạ quỷ tái sinh làm súc sinh thường sinh vào loài trai hến à, không nói được không có tiếng nói rồi hết tội báo ở loài súc sinh thì sinh ra trong cõi người thì thường làm người sao ạ? Không có uy tín. Sinh ra thì bị sứt môi, uh, hở răng, rồi hôi thối, uh, mồm miệng hôi thối. Đó. Không, không có được người ta tin kính. Và nếu người đó có đi xin việc, công ăn việc làm ở đâu thì cũng khó khăn trong công việc lênh lân đân à, ờ, gì lênh đênh lần đận trong cái đường công danh sự nghiệp đó đó là đều do quả báo phạm vào cái nghiệp nói dối này ở đây thì ờ, đức phật có mở khai mở cho chúng ta à, đó là những trường hợp có một số trường hợp thì được phép nói dối nhưng là gì là nói dối để cứu người cứu vật vì lợi ích của số đông à, thì được phép nói dối ví dụ như gì ạ à, chúng ta thấy chúng ta là người bác sĩ chẳng hạn à, nếu mà ờ, có một bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối sắp chết rồi mà chúng ta nói thẳng với người ta rằng là gì à, anh sắp chết rồi đấy không cứu được đâu thế thì người ta gì ạ người ta sinh ra phiền muộn khổ não và có khi người ta chết sớm hơn thế thì mình cũng phải lừa lựa à, mình lừa lựa mình nói làm sao mình nói tránh nói giảm đi thì như thế đức phật cho phép nhé Chứ còn nếu mình nói thật trong trường hợp đấy thì lại là không được. Đấy. Hoặc là gì? Mình ờ, thấy bà hàng xóm nhà mình ấy ờ, ờ, bị bệnh đau tim. Thế nhưng mà con bà ấy bị tay, chết tai nạn chẳng hạn. Mình lại nói bà ấy gì? Về mình bảo là con bà chết tai nạn ở ngoài đường rồi. Thế là bà ấy đau tim bà ấy đột quỵ chết luôn. Thế thì cũng không được. Mặc dù lời nói của mình lúc đấy là lời nói thật. Nhưng mà cũng không được bởi vì lời nói đấy là hại người, không có lợi ích. Thì lúc đấy Đức Phật cho phép mình nói lừa lựa đi, mình nói tránh đi, nói giảm đi. Đấy, rồi từ từ người ta tiếp nhận dần dần, người ta sẽ tiếp nhận sự thật một cách nhẹ nhàng. Đấy, thế thì đấy là những trường hợp mà Đức Phật cho phép nói dối. Rồi, giới tiếp theo của người tu tập bắt quan trai giới, đó là giới thứ năm là không uống rượu và cũng không được dùng các chất kích thích gây nghiện. Thì Đức Phật đối với ờ, người xuất gia thì người xuất gia làm sao ạ? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Người xuất gia là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Đó. Cho nên đầu óc lúc nào cũng phải minh mẫn và phải thường gì ạ? Học Pháp, tư duy Pháp, rồi thực hành lời Phật dạy. Thế nhưng nếu mà người xuất gia mà uống rượu, nghiện ngập thì có ra gì không ạ? Ờ, phẩm cách, nhân cách còn không có, đúng không? Huống hồ là trí tuệ, đúng không ạ? Thế hôm nay chúng ta tu tập bát quan trai giới, học theo hạnh của người xuất gia, giữ gìn giới bát quan trai, thì tuyệt đối cũng phải giữ gìn tinh nghiêm cái giới này. Không được uống rượu dù là một giọt nhé. Và không những không uống rượu mà hôm nay các bạn trẻ, à, bạn nào mà hay chơi game thì chúng ta cũng không chơi game nha, không có chơi game, không uống rượu, không chơi game, rồi không dùng các chất kích thích, ví dụ như là gì, xì ke, ma túy, à, các thứ gây nghiện, làm mất trí tuệ cũng không được uống, không được dùng. Cái nhân quả của cái việc mà nghiện ngập ấy, quả báo rất là nặng quả báo của cái tội nghiền ngập này rất nặng. Trong kinh thì Đức Phật nói rằng thà mình uống nước đồng sôi còn hơn là uống rượu. Đức Phật dạy các vị tỳ kheo ấy, tức là thà uống nước đồng sôi, cái nước đồng sôi thì chúng ta uống làm sao được đúng không? Rất là khó. Thế nhưng Đức Phật bảo là thà các ông uống nước đồng sôi còn hơn là uống rượu. Vì sao vậy? Vì uống nước đồng sôi ấy thì chúng ta chỉ chết trong một cái thân này thôi. Chúng ta uống xong cái chúng ta chết cái thân này thôi. Thế nhưng nếu chúng ta uống rượu thì trong trăm nghìn kiếp về sau chúng ta đọa lạc vào ba đường ác, rơi vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì có khổ hơn không ạ? Khổ hơn rất nhiều đúng không ạ? Cho nên Đức Phật nói thà uống nước đồng sôi còn hơn uống rượu là một điều rất là đúng. Không cần phải gì tư duy nhiều chúng ta cũng có thể hiểu được, đúng không ạ? Uống rượu là gì? Nhân mất đi trí tuệ. Những người mà nghiện rượu đấy thì quả báo trong kinh Đức Phật nói là gì? Kiếp sau sau khi nếu người đấy sau khi hết quả báo ở ba đường ác được tái sinh vào cõi người thì thường làm những người gì? bị bệnh về thần trí, bệnh đau. À, bây giờ chúng ta vẫn thấy có nhiều người ở ngoài bị bệnh đau đấy. Đấy đều là do quả báo của cái tội nghiện ngập này. Thế nhưng chúng ta thì bây giờ à, rất là thịnh hành cái việc uống rượu, đúng không? Như sư phụ vẫn thường giảng đấy, sư phụ nói câu gì? Ở ngoài thế gian thì bảo nhau rằng sao? À, tra nam vô tiểu như kỳ vô phong. Đấy, không uống rượu thì người ta bảo là gì? Như gió như cờ mà không có gặp gió, không không bay phất phới được. Đấy, sư phụ bảo như thế. Mà đó có đúng với sự thật không ạ? Ở ngoài đời là sự thật là như vậy. Đấy, cho nên chúng ta toàn là bảo nhau làm việc ác thôi, khuyên nhau làm việc ác thôi. Chỉ có ở trong Phật Pháp mình thì mới khuyên nhau làm việc thiện, rời xa các ác pháp. Đấy, cho nên chúng ta phải cẩn thận đối với giới này. Đức Phật với trí tuệ giác ngộ và các bậc Bồ Tát, các ngài sợ sợ cái việc uống rượu này này và các ngài khuyên chúng sinh đừng uống rượu, đừng dùng các chất kích thích gây nghiện. Vì đó là nhân khổ trong vô lượng kiếp về sau. Còn chúng ta thì do vô minh nên không biết được, cứ tha hồ mà tạo tác. Rồi gì, khi quả báo đến thì khóc trời, khóc đất. Đấy, có nhiều gia đình làm sao? Dư khổ, dư nạn, vì làm sao? Vì con bệnh tật, đấy, bị đau, bị thần trí. Đó, rồi ngay quả báo trong hiện đời này thì sao ạ? Gia đình tan nát. Đấy, có nhiều người thì vì nghiện ngập rượu chè này này mà đang làm quan chức rồi bị người ta cài, người ta cho uống rượu. Thế cuối cùng người ta cài gái gú vào. Thế là mất hết cả quyền quyền chức, mất hết cả địa vị danh lợi. Đấy cho nên cái việc uống rượu ấy là rất nguy hiểm. Nếu chúng ta mà giữ gìn giới không uống rượu này, thường nghe học Phật Pháp thì trí tuệ sẽ được khai mở nhé. Đấy là giới thứ năm của người tu tập bát quan trai giới. Còn giới thứ sáu của người tu tập bát quan trai giới là không đeo chuối anh lạc, tràng hoa thơm, không xoa ấp dầu thơm vào mình. Thì ờ, Đức Phật dạy chúng ta Đức Phật đối với người xuất gia thì sao ạ? Người xuất gia thì cạo bỏ râu tóc, mặc gì ạ? áo ngoại sắc, chỉ có ba tấm y thôi. Đó. Người xuất gia như quý thầy ấy là râu tóc phải cạo hết. Để gì? Để không còn làm đẹp cho bản thân nữa. Khác với người thế tục. Đó. Rồi không phải mất thời gian trau chuốt đó. Ờ, rồi sống làm sao mặc chỉ có ba y thôi đó. để không phải mất thời gian trang điểm áo này quần nọ thế thì mình là người phật tử tại gia thì hôm nay tu tập bắt quan trai giới chúng ta cũng phải học theo của hạnh của người xuất gia tức là không đeo chuối anh lạc tức là không đeo trang điểm những thứ vào mình à, người dân ấn độ ngày xưa thì họ rất là thích đeo các cái tràng hoa ví dụ như là họ lấy các cái loại hoa sứ hoa đại đấy họ sâu thành tràng họ đeo vào người họ trang điểm đấy thế ngày hôm nay thì chúng ta cũng không đeo những cái chuỗi chuối anh lạc tràng hoa thơm kể cả những cái cái đồ trang sức của mình ấy, ngày hôm nay chúng ta cũng không đeo chúng ta cũng nhớ cái bài uh, bài kinh mà có câu chuyện uh, gì uh, hoàng hậu mặt lợi đấy uh, vào ngày bắt quan trai giới bà cũng không đeo đồ trang sức lúc và cũng không trang điểm Lúc đấy Đức vua Ba Tư Nặc gọi cho gọi ra thì bà đi ra với một cái khuôn mặt và thân hình rất là mộc mạc ờ, và đặc biệt mộc mạc như vậy nhưng mà toát ra một cái vẻ đẹp rất là thần rất là huyền diệu khiến cho Đức vua Ba Tư Nặc phải tặng cho bà ấy chuối anh lạc mà Đức vua đang định trao cho người nào đẹp nhất đấy. đấy chúng ta thấy đó thế thì hôm nay chúng ta tu tập giữ gìn giới ba con trai chúng ta cũng sẽ không đeo chuỗi anh lạc tràng hoa thơm nhá không có à, ờ, xông xoa ướp các cái dầu thơm vào mình như vậy cũng là để giúp cho chúng ta thấy được bản chất thật của thân mình để tiện cho chúng ta quan chiếu nhá như chư tăng ở trong rừng ấy à, tu tập thì sao à, đức phật chế giới là 15 ngày mới tắm một lần 15 ngày mới tắm một lần chứ không những là không phải là không trang điểm hay là sông nước hương nữa mà là gì 15 ngày không mới phải tắm mới được một tắm một lần đó để làm gì ạ để thấy được cái bản chất thật của cái thân này là bất tịnh là xú uế để để quán chiếu và cũng là để nhẫn với gì gì sự ngứa ngáy sự khó chịu trên thân đấy đấy là à, ý nghĩa của cái việc mà mình không có trang điểm không có chăm chút cho thân mình là như thế Kính thưa đại chúng, giới tiếp theo, giới thứ bảy của người tu tập bát quan trai giới là không được ngồi nằm trên giường tòa cao tốt đẹp, không làm trò nhạc và ca múa hát sướng cố ý đi xem nghe. Người xuất gia thì à, chư tăng như chư tăng chùa mình thì tu tập ở trong rừng, không xem tivi, không nghe nhạc, những bài ca nhạc ngoài đời. Đó, không đọc báo, vì sao vậy? Vì không phải là vì chùa mình không có điều kiện những thứ đó. Chùa mình thì đại chúng thấy rồi đúng không? Phật tử rất thuần thành, tín tâm với Tam Bảo. À, cho nên những thứ đó thì không có thiếu. Nhưng vì sao lại không được xem, không được đọc, không được nghe những thứ uh, ca múa hát sướng hay cố ý xem nghe? Là vì mình xem nghe những thứ đó nó làm cho tâm mình sao động, phan duyên theo thế sự không có thể thiền quán được, không tu tập được. Vậy thì hôm nay à, quý Phật tử tu tập bát quan trai giới, chúng ta cũng không có nghe kể cả là thời sự. Vì sao vậy? Vì những cái đấy nó không có ích gì cho mình cả. Nhá. Rồi không có gì ca múa hát sướng, không có đọc báo những thứ ở ngoài thế sự. Đó. À, và chúng ta cũng không nằm ngồi trên giường tòa cao tốt. Vì sao? Vì trên giường tòa cao tốt, nếu chúng ta nằm ở giường tòa cao tốt đẹp ấy, thì chúng ta dễ sinh cái tâm ái nhiễm. Chúng ta biết rồi, ờ, không những là các Phật tử mà đến chư Tăng đi tu, nếu không khéo thì cũng ái nhiễm vào những thứ đó. Chúng ta nhớ câu chuyện trong ờ, Kinh Từ Bi Thủy Sám rồi đó. Trong cuốn Từ Bi Thủy Sám Pháp có câu chuyện uh, ngài Ngộ Đạt Quốc sư đấy là một vị gì uh, rất là thông tam tạng kinh điển, được đức vua rất là sủng ái. Đức vua mới tặng cho ngài một chiếc tòa trầm hương, tòa ngồi trầm hương đấy. Thì ngài mới sinh cái tâm gì kiêu hãnh, uh, kiêu hãnh chấp trước vào cái tòa đấy, ai nhiễm một cái tòa đấy. Sau khi mà sinh cái tâm bất thiện như thế xong thì liền bị oan gia trái chủ tức là gì cái ông kiều thố ở trong tiền kiếp là oan gia trái chủ của ngài theo ngài chín kiếp rồi không báo oan được mãi đến lúc đấy ngài sinh tâm bất thiện thì các vị thiện thần họ lánh xa lúc đấy ông kiều oan oan hồn của ông kiều thố mới nhập vào trong cái đầu gối của ngài thành một cái mụn ghẻ mặt người đó thế cho nên chúng ta mới thấy rằng là gì người xuất gia cũng sinh cái tâm ái nhiễm nếu mà mình không biết tu tập không biết quán chiếu đắm nhiễm vào cái thứ những thứ đó đó thế thì hôm nay chúng ta là người phật tử tại gia thì chúng ta phải giữ gìn nha giữ gìn không có ngồi nằm trên giường tòa cao tốt đẹp là chúng ta không nhất là mùa đông này lạnh đúng không nếu mà chúng ta nằm ấm quá đấy thì cũng rất là khó dậy đúng không khó dậy thì làm sao mà tu tập được đấy thế cho nên là chúng ta cũng phải nằm thì ấm nó vừa phải thôi nha để chúng ta còn còn có thể dạy được để tu tập nhé rồi đấy là giới thứ bảy giới thứ tám là giới cuối cùng của ngày tu tập bắt quan trai giới thì giới thứ tám này là giới không ăn phi thời đối với người xuất gia thì những người tập sự xuất gia đấy thì như chùa mình thì vẫn được ăn ngày hai bữa Ờ, như chú các chú sa di ờ, mới xuất gia tập sự thì vẫn được ăn ngày hai bữa nhưng bữa bữa sáng chỉ là ăn điểm tâm thôi ăn nhẹ thôi còn ăn bữa trưa là chính còn tuyệt đối khi thọ tỳ kheo rồi thì ăn chỉ một ngày một bữa thôi đấy ăn ngày một bữa thì nó giúp cho chúng ta làm gì ạ thứ nhất là gì chúng ta có được thời gian tu tập nhiều chúng ta ở thế gian biết rồi suốt ngày bận rộn cái việc ăn uống đúng không ạ suốt ngày lo việc ăn uống sáng ngủ dậy 4 giờ là phải lo nấu nướng cho gia đình. Trưa thì gì? Phải lo đi chợ, nấu nướng cho gia đình. Chiều tối cũng phải lo nấu nướng cho gia đình. Rất vất vả chuyện ăn uống. Cho nên ăn một bữa giúp chúng ta có nhiều thời gian tu tập. Đấy. Đó. Đấy là lợi ích của việc ăn ngày một bữa. Không những thế, ăn ngày một bữa làm gì ạ? Nó giúp cho chúng ta bớt đi năng lượng dục. Nếu chúng ta ăn nhiều thì sẽ sinh ra nhiều cái năng lượng dục. Cho nên à, sư phụ cũng thường nói là gì ạ? Có cái câu gì? À, no bụng thì gì? Ấm cật à? à? Cái gì đấy? Câu đại loại là như thế. À, nói là gì? Nếu mà mình no đấy, mình ăn no bụng quá ấy, thì nó sẽ sinh ra nhiều cái tâm dục. Đấy. Cho nên người xuất gia thì ăn chỉ ngày một bữa thôi à, để thứ nhất là đoạn giảm bớt cái năng lượng dục để tiện cho việc thiền quán tu tập. Đấy, thứ hai nữa là gì? Để bớt thời gian dành cho thời gian tu tập. Đó. Rồi, hôm nay chúng ta học theo hạnh của người xuất gia thì cũng phải giữ gìn tinh nghiêm giới này nhé. Chúng ta cũng phải ăn ngày một bữa thôi. Và quá ngọ thì ờ, chúng ta không ăn nữa mà chúng ta chỉ được phép uống nước à, uống các loại nước như là gì à, trái cây nước ép nhưng mà quý phật tử phải nhớ nếu chúng ta uống nước ép thì cũng phải lọc bỏ tép đi nhỉ ví dụ như ép bưởi ép hoa quả thì phải lọc bỏ cái bã đi không được uống cái bã đó mà chỉ được uống phần nước thôi đó đó là cái giới của cái ngày ba con trai là như thế đó và trong cái giới này thì Đức Phật cũng uh, chỉ dạy cho Chư Tăng rất là kỹ. Nếu mà mình ăn buổi trưa đấy, mình dính răng, ví dụ dính cọng rau ở răng chẳng hạn đấy, thế nhưng là mình xỉa răng ra, quá sang chiều rồi, mình xỉa răng ra cái cọng rau đấy nó ra, nó mình nhai cọng rau đấy mình ăn, cũng phạm. Này. Và ví dụ như mình uống nước hoa quả buổi trưa mà nó mắc vào răng cái tép gì đấy, chiều mình khày ra mình ăn, nó cũng phạm tức là rất là kỹ cái việc ăn buổi phi, phi thời là rất là kỹ, không được nhai, không được ăn nếu quá ngọ. Đấy nhá. Thì hôm nay chúng ta phải nhớ những cái điều giới này để chúng ta giữ cho tinh nghiêm. Giữ tinh nghiêm thì công đức mới được tròn vẹn nha. Kính thưa quý Phật tử, bây giờ à, vừa rồi là à, Sư Bảo Nhiệm vừa chia sẻ cho quý Phật tử về lợi ích này, à, công đức tu tập bát quan trai giới và cũng như tám giới của ngày bát quan trai. Thì bây giờ à, toàn thể đại chúng chúng ta cùng chắp tay để nghe bài tán thán công đức của à, giới luật nhé. Chúng ta chắp tay ngồi trang nghiêm để chúng ta nghe bài tán thán công đức giới luật. Thưa các quý Phật tử, các thiện nam tín nữ, quý vị hãy nhất tâm lắng nghe cho kỹ. Đức Phật dạy, biển khổ không bờ, nếu không có thuyền từ bát nhã thì không thể vượt lên bờ giải thoát được. Người muốn chứng được quả vô thượng Bồ Đề cần phải lĩnh thọ giới pháp. Tất cả muôn công đức lành đều lấy giới đây làm nền tảng. Tất cả chư Phật đều nhân giới đây mà thành tựu bậc chánh giác. Dù đại thừa hay tiểu thừa cũng đều phải tu trì giới pháp. Người tại gia cũng đều lãnh thọ giới. Nhưng chỉ vì người tại gia phần nhiều bị gia duyên ràng buộc không thể suốt đời giữ gìn được. Cho nên Đức Như Lai chế ra tám giới bắt quan trai, khiến cho các Phật tử giữ gìn một ngày một đêm do công đức này mà đi qua ba cõi thẳng đến đạo Bồ Đề. Cũng ví như viên ngọc mani, thể của nó tuy nhỏ mà quý hơn tất cả các loại ngọc có thể làm cho chúng sinh được đầy đủ các đồ vui thích. Giới luật này cũng lại như thế. Hôm nay chúng ta tu nhân tốt này, tu bắt quan trai giới, có một ngày một đêm mà phúc báu không ngần, cho nên được công đức vượt trội hơn cả cõi người, cõi trời. Có được những lợi ích như thế, thì các quý Phật tử phải nhất tâm tôn trọng mà lãnh thọ giữ gìn. Bây giờ chư tăng có nói lời nào thì các vị sẽ nói theo sau để phát nguyện thọ giới. Giờ này xin mời toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ đồng khởi thân quỳ gối hướng về uh, Tam Bảo để cầu thỉnh Đức Bổn Sư. Chư Tăng nói trước đại chúng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 một lòng cùng thỉnh bổn sư thích ca mâu ni phật mười phương ba đời tất cả chư phật mười phương ba đời tất cả chư phật chư tôn pháp chư tôn pháp chư bồ tát chư bồ tát chư hiền thánh tăng chư hiền thánh tăng quý xin tam bảo rủ lòng từ bi quý xin tam bảo rủ lòng từ bi lai lâm chứng giám lai lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo con nhờ sức từ tam bảo nay xin được thọ bát quan trai giới nay xin được thọ bát quan trai giới xin thương xót cho chúng con xin thương xót cho chúng con chúng ta lễ xuống một lễ phùng thỉnh lần thứ hai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 mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Hiền Thánh Tăng. Cúi xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, cúi xin Tam Bảo rủ lòng từ bi. Lai lâm chứng giám, lai lâm chứng giám. Con nhờ sức từ Tam Bảo, con nhờ sức từ Tam Bảo mà được thọ bắt quan trai giới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 một lòng phụng thỉnh bổn sư thích ca mâu ni phật một lòng phụng thỉnh bổn sư thích ca mâu ni phật mười phương ba đời tất cả chư phật mười phương ba đời tất cả chư phật chư tôn pháp chư tôn pháp chư bồ tát chư bồ tát chư hiền thánh tăng chư hiền thánh tăng cúi xin tam bảo giữ lòng cúi xin tam bảo rủ lòng Lai lâm chứng giám Lai lâm chứng giám Con nhờ sức từ tam bảo Con nhờ sức từ tam bảo Nay xin được thọ bát quan trai giới Nay xin được thọ bát quan trai giới Xin thương xót cho chúng con Xin thương xót cho chúng con Rồi, mời toàn thể quý Phật tử chúng tăng đồng an tọa Quý Phật tử, thiện nam, tín nữ, đại chúng đã phát nguyện thọ trì bắt quan trai giới thì trước phải thành tâm sám hối cho thân tâm được thanh tịnh cũng như chúng ta có một chiếc bình muốn đựng vị cam lồ thì trước phải rửa cho sạch trước cần phải sám hối diệt trừ tất cả các phiền não trong tâm cho được thanh tịnh thì mới có thể thọ lãnh giới pháp được đầy đủ công đức. Sám hối có nghĩa là gì? Sám là ăn năn, tự thú ra các tội lỗi của mình đã làm. Chẳng những tội lỗi trong một đời mà nhiều đời, nhiều kiếp đã gây tạo đều phải sám. Hối là hối hận, nghĩa là biết lỗi mà chừa bỏ, sửa đổi để cho mình được tốt lên, không phạm vào các tội lỗi cũ nữa, đó gọi là hối. Ví như chúng ta có chiếc áo sạch, áo bẩn nhưng sau đó giặt sạch rồi, thì gì? Chúng ta giữ gìn, không để cho nó bẩn nữa, bẩn trở lại nữa, thì đó gọi là gì ạ? Là sám hối nhé. Đức Thế Tôn dạy rằng trong thế gian có hai bậc người đáng quý. Thứ nhất là bậc người không phạm lỗi bao giờ, ờ, nhưng bậc người này chỉ có thánh nhân thôi. Bậc người thứ hai là người có lỗi mà biết sám hối sửa đổi. Rất là đáng quý. Đó. Bây giờ Chư Tăng sẽ nói trước, các quý Phật tử sẽ nói theo sau để đồng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 đệ tử chúng con pháp danh là xin trí thành sám hối xin trí thành sám hối kể từ vô thủy kiếp trước cho đến ngày hôm nay kể từ vô thủy kiếp trước cho đến ngày hôm nay do vô minh che lấp chân tính do vô minh che lấp chân tính khiến chúng con điên đảo lầm mê khiến chúng con điên đảo lầm mê chấp ngã chấp nhân chấp ngã chấp nhân chấp cảnh giới thân tâm này có thật chấp cảnh giới thân tâm này có thật tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi hoặc chúng con bất tin kính tam bảo hoặc chúng con bất tin kính tam bảo phá hủy chùa chiền thiêu đốt kinh tượng phá hủy chùa chiền thiêu đốt kinh tượng chửi bới tăng ni não hại các bậc hiền thánh chửi bới tăng ni não hại các bậc hiền thánh hoặc ở tại gia hoặc ở tại gia. Chúng con bất hiếu kính với cha mẹ. Chúng con bất hiếu kính với cha mẹ. Bất thủy chung với vợ chồng. Bất thủy chung với vợ chồng. Bất nhân nghĩa với anh em bạn bè. Bất nhân nghĩa với anh em bạn bè. Sát hại vô lượng chúng sinh không có từ tâm thương xót. Sát hại vô lượng chúng sinh không có từ tâm thương xót. Từ nơi ba nghiệp thân miệng ý của chúng con từ nơi ba nghiệp thân miệng ý của chúng con gây ra vô lượng tội lỗi ác nghiệp gây ra vô lượng tội lỗi ác nghiệp thân chúng con sát sinh thân chúng con sát sinh trộm cắp tà dâm trộm cắp tà dâm miệng chúng con nói dối nói lời ác độc nói lưỡi đôi chiều nói lời theo dệt miệng chúng con nói dối nói lưỡi đôi chiều nói lời theo dệt Ý chúng con khởi tham sân si lừng lấy Ý chúng con khởi tham sân si lừng lấy Tất cả vô lượng vô biên tội lỗi ác nghiệp Tất cả vô lượng vô biên tội lỗi ác nghiệp Như thế ngày hôm nay Như thế ngày hôm nay Đối trước mười phương tam bảo Đối trước mười phương tam bảo Hiền tiền chư tăng Hiền tiền chư tăng Chúng con tha thiết trí thành cầu xin sám hối. Chúng con tha thiết trí thành cầu xin sám hối. Nguyện dứt tất cả các việc xấu ác. Nguyện dứt tất cả các việc xấu ác. Nguyện làm tất cả các hành lành. Nguyện làm tất cả các hạnh lành. Quý xin Tam Bảo giám thành. Quý xin Tam Bảo giám thành. Từ bi gia hộ. Từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con tội diệt phúc sinh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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại chúng đồng lễ xuống một lễ. Các thiện nam, thiện nữ, các vị đã sám hối rồi. Nay chư Tăng truyền bắt quan trai giới cho các Phật tử từ bây giờ cho đến sáng ngày mai, một ngày một đêm tu giới, tu giữ bắt quan trai giới cho được thanh tịnh. Tức là gieo cái nhân hành xuất ra, mong cầu được giải thoát. Các vị đã biết giới có lợi ích không ngần như thế, nên phải khởi tâm khởi thiện tâm mà chân thành thọ nhận. Này chư Tăng sẽ trao giới tướng cho các Phật tử, để các Phật tử lãnh thọ giới Pháp. Các Phật tử phải nghe cho ký mà nhận lãnh, nếu có thể giữ được thì đáp rằng, mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Nhá. Giới thứ nhất, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh, trên từ chư tăng phụ mẫu dưới cho đến các loài bỏ bay mấy cửa vi tế côn trùng, chẳng được cố tâm, cố ý sát hại chúng. Các Phật tử một ngày một đêm không sát hại chúng sanh, vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lành thay tốt lắm. Giới thứ hai như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc, châu báu, đến những vật nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy, lấy là phạm vào tội trộm cắp. Các Phật tử một ngày một đêm không gian tham trộm cắp, vậy các Phật tử, Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lành thay, tốt lắm. Giới thứ ba Như chư Phật suốt đời không dâm dục Các vị một ngày một đêm không dâm dục Các vị có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ à. Lành thay tốt lắm Giới thứ tư Như chư Phật suốt đời không nói dối Không nói theo dệt không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời ác khẩu. Vậy các Phật tử một ngày một đêm không nói dối, không nói lời theo dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời ác khẩu. Quý Phật tử có giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lành thay tốt lắm. Giới thứ năm như chư Phật suốt đời không uống rượu, không dùng các chất gây say, không để một giọt thấm vào môi. Vậy, quý Phật tử một ngày một đêm không uống rượu, không dùng các chất gây say, các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lành thay tốt lắm. Giới thứ sáu như chư Phật suốt đời không đeo chuối anh lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Các vị một ngày một đêm không đeo chuối anh lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Vậy các Phật tử có giữ gìn được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lành thay tốt lắm. Giới thứ bảy như chư Phật suốt đời không nằm ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm các trò nhạc, ca múa và cố ý đi xem nghe, các vị một ngày một đêm không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt đẹp, không làm trò nhạc và ca múa hát sướng cố ý xem nghe. Vậy quý Phật tử có giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lành thay, tốt lắm. Giới thứ tám và cũng là giới cuối cùng của ngày tu tập bắt quan trai giới. Như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, các Phật tử một ngày một đêm không ăn phi thời. Vậy các Phật tử có giữ gìn được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lành thay, tốt lắm. Các Phật tử, vừa rồi Chư Tăng đã truyền trao giới bát quan trai cho các Phật tử xong rồi. Bây giờ các Phật tử lấy công đức thọ giới mà phát nguyện hồi hướng về quả vị vô thượng Bồ Đề. Chư Tăng nói trước, các Phật tử sẽ nói theo sau. Con nay nhờ công đức thọ bát quan trai này con nay nhờ công đức thọ bát quan trai này mà khỏi đọa vào ác thú bát nạn mà khỏi đọa vào ác thú ác nạn biên địa biên địa nguyện đem công đức này nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều thành đạo vô thường đều thành đạo vô thượng bồ đề bồ đề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 Rồi, mời đại chúng ờ, chúng ta đồng an tọa. À, kính thưa đại chúng, vừa rồi chúng ta đã được uh, thọ lãnh giới bắt quan trai. À, bây giờ, từ giờ cho đến sáng ngày mai, thì uh, chúng ta sẽ không uh, được uh, gì ạ? À, giữ gìn tinh nghiêm tám giới này nhé. Tức là phải giữ gìn cho tinh nghiêm tám cái giới này từ giờ cho đến sáng ngày mai. Đó. Rồi chúng ta phải khởi tâm tri ân tới sư phụ, tri ân đại tăng nhé. Vì nhờ có sư phụ, có đại tăng mà tạo ra môi trường à, tốt cho chúng ta có gì có pháp có các bạn đồng tu à, trợ duyên để cùng tu tập bát quan trai giới. Đấy, nhờ cái giới bát quan trai này mà nhiều kiếp về sau chúng ta sẽ khỏi đọa vào ba đường ác và nhờ tu tập bài giới bát quan trai tinh nghiêm thì chúng ta được sinh về uh, cõi trời, cõi người, làm các bậc tôn quý trong cõi trời, cõi người và tương lai thành tiểu đạo vô thượng Bồ Đề cũng nhờ cái nhân tu tập giới bát quan trai ngày hôm nay cho nên chúng ta phải khởi tâm tri ân sư phụ và tri ân đại tăng nhé. Rồi chúng ta cũng nên khởi tâm tri ân tới các bậc thiện hữu tri thức đã sách tấn dìu dắt chúng ta. Tri ân tới các đạo hữu đã cùng tu tập cùng với chúng ta nhé để thành tựu cho cái duyên của chúng ta ngày hôm nay được tu tập bát quan trai giới nha. Đó. Rồi chúng ta lại khởi tâm ờ, hồi hướng nhớ là hồi hướng công đức bác quan trai giới này nhé. Trước là đầu tiên là phải hồi hướng cho Phật Pháp được trường tồn ở thế gian này. Vì sao vậy? Vì chúng ta tu tập bác quan trai giới được lợi ích như thế này thì chúng ta cũng mong cho nhiều người, nhiều chúng sinh cũng biết đến Phật Pháp. Đúng không ạ? Rồi, à, chúng ta lại gì ạ? Hồi hướng cho chúng sinh à, được gì? Được sớm giác ngộ, sớm bén duyên với Phật Pháp và hồi hướng cho nạn dịch Covid sớm được hóa giải. Để gì? Để chúng ta được về chùa tu tập bắt quan trai giới nhé, được tu tập, về chùa tu tập. đó Rồi chúng ta lại hồi hướng cho gia đình mình à, được gì? Mọi sự tốt lành, hạnh phúc, tâm bổ đề, tăng trưởng, ờ, tất cả mọi người trong gia đình đều sớm bén duyên với Phật Pháp đều được nương tựa tam bảo, nương tựa vào sư phụ, nương tựa vào chánh pháp để tu hành nhé. Rồi chúng ta lại hồi hướng cho bản thân mình trong các sự việc, ví dụ như công ăn việc làm, rồi à, trên bệnh tật vân vân. Chùa chúng ta thì việc tu tập các quan trai giới để hồi hướng công đức chuyển nghiệp rất là nhiều người à, đã thành tựu. Đó, cho nên chúng ta phải biết công đức của ban quan trai giới rất là thù thắng vì vậy chúng ta nếu giữ gìn tinh nghiêm mà hồi hướng cho các cái trở cầu của mình thì nó sẽ à, sớm được thành tựu nhé. Giờ này Rồi. Bây giờ thì à, quý Phật tử chúng ta sẽ cùng với à, quý thầy à, chúng ta sẽ khởi thân để chúng ta à, hồi hướng công đức nhé. thọ giới cố sí.